thêm một triệu không một triệu còn hai triệu đấy em Yêu. năm nào rồi theo nào luôn cân chín tuổi. chín thì anh ăn bảy mất tiền nhìn mất tiền cũng phải vào đúng không mất tiền cũng phải vào bảy nhắm to rồi bị du rồi Đấy, bị du rồi bỏ thì tiếc mà không, không lâm thì bỏ thương mà vương thì tội đấy đem lấy em bốc đi đang liền bốc nhiều đem thì cắt ừ. Ừ. em tự làm ờ, là đổi bị đổi không bỏ cần gì đổi đổi mất đẹp em đổi cần bốn gì không vậy bốn gì không ui xịn cả rồi Ôi, bỏ, ui bỏ, bỏ. Cà rô cơ Sợ Có duyên với ca nhỉ Em cũng có ca nhưng mà em là ca ừ. được Em ca bé, ca tiếp thì là Đến anh bốc đúng không? Anh bốc rồi, phải anh bốc rồi Ra ngoài tí nghe Làm tí 5 triệu nhỉ 5 triệu Lâu lâu chưa lắp dạ ra, ra ngoài một hai ba bốn năm triệu Ôi chết rồi à, bò Đây ghi đỏ điểm Ghi triệu Triệu bấm cái chơi Em 4 điểm thôi 4 ăn thôi thì 7 ừ. 4 điểm rồi đã vừa 1 điểm một điểm được mình úp và lọc đi trời đỏ với nhà này gần ngoài thế gì không ừ. không sao đúng không gạn bắn sốt án thế cá chết thì không gạ bắn trước thì không gạ bắn sau thì để gạ <laughs> bắn chán bây giờ đi triệu tìm cây Ôi, triệu còn triệu cân cân nào còn triệu cân bợ triệu nó bấm đúng không đúng rồi bấm còn 3 triệu ừ. ông đuổi bản đi vào anh ạ bấm em vào em vào bấm bát sách chín cả cơ đây có mười rô đi gặp khách điểm mình với anh nhá tám chín điểm em đèn này em đèn nó hiểu không hiện tại vẫn là người đỏ và chứng tỏ anh là người đen thì bây giờ em là em phải em đây đẹp ra cái bao giờ nữa gà đi đây là cái gì gà này nào có làm gì ngoài không rồi đi ăn hấp biết ngay đi chịu được cái này triệu con hai triệu còn hai triệu hai triệu còn thêm năm triệu nữa Ui. Ừ. phải này không chơi chơi đi em làm sao mà phải vướng không chơi thì mắng Ờ, tóc nó dẹp tóc dùng hú thôi bằng đi bấm bằng ừ. cái chín đèn ngon tám ui chín đèn lắm thì gặp đúng khách tóc của anh làm đâu bán được dưới dương anh làm ở ba mươi sai ba mươi dương á ừ. dương bumper <laughs> nào sang quán thằng cu đã có vàng anh có làm cho đẹp luôn đẹp Đúng là nó đi triệu má nó đói nhỉ sợ nó cũng có điểm bấm bằng điểm bấm phát chẳng đen lắm mà sáu chết cái này rồi sáu thì lại yêu <laughs> điểm điểm nó sợ Ê. hôm nay mua được cái nhẫn ngay đang điên đồ thế nhẫn anh thì hôm trước rồi vẫn chưa chuộc về à? chưa tí nấy tí nấy ông chuộc về để ông ấy đánh cái không đỏ ấy đã đắt rất nhiều rồi đúng gà ảnh vừa đi rút ngân hàng về đây đầu tí nấy mà lại gạo chơi đóng đóng tiền gà rồi chết thì tí điên hồi này tan dính theo chạy anh à, anh đi triệu đi triệu á triệu con triệu nữa bỏ hai ừ. điểm bỏ là đúng nghề gì nó đé mình giờ mình mới đi hàng tiếng đé mình bốn điểm nó dám chơi nhỉ Ui, mày quá đúng nhà hai điểm anh bốc phát đi ha anh bốc phát đi giờ là nướng nhau luôn rồi bốc hơi đen bốc ngay rồi mình ra thì... nghe điện đấy nhá ờ ok đó dạ. thế dạ. đây bây giờ như này Mẹ. anh thì anh vào alo chưa con nào ở ngoài qua quay yeah. Em đi chịu có cần đi vào Bỏ Bỏ Bỏ rồi kìa Bỏ rồi kìa Nó bỏ Ừ sao Theo Bao nhiêu Theo 1 triệu Thì là bấm nhau xem 1 triệu à Hai điểm Bỏ đi 5 điểm thôi 4 <laughs> điểm mất bằng rồi nên nó mới hay À bắt hay không điểm À được kìa Em à, đùa năm điểm đấy Đúng đùa À người ta cậy đỏ Cậy đỏ năm điểm Cái đó là Sổ bài từ bán cái sổ bài liên tục này Đố em đố em Ông phát sợ này ui giời Bỏ này chắc làm gì có điểm thôi bố, ui giời ôi sáu điểm đùa đâu sáu là to rồi ăn luôn sáu là ăn là luôn cũng được con gà Boris anh một triệu đi cân bấm sáu tám tám ba rồi sáu giờ ui sáu rồi tiếng anh búa ba ngàn ba ngàn anh luôn. em bốc ừ, anh tưởng mày lại bốc nữa anh sợ luôn em bốc nhiều Ui cái cái đi triệu cái đi triệu rồi thôi bài vã cho con đẹp thế thì triệu mày lên được bao nhiêu em lên hai triệu nữa cao thế nhỉ ba triệu em vào hai triệu nữa bấm thôi em hai điểm em hai điểm cái em đi 6 điểm ui ăn đồng đeo có gì dọa người khiếp ừ. thật đi Ôi ngã các ông luôn Nghiệp ông này bốn nghiệp ừ, cũng thề Thế một tí ông chạy đùa ừ. Ông rượu năm điểm này ra Thì chạy ngay vẽ mặt mũi lên gì Bốc đi em Thế để em nhé thiếu ra trời ơi anh quên ăn xong anh cứ quên thôi bo, đi chị anh chị ầu còn hai chị ầu ừ. thôi thôi à ăn thôi để đỡ mất tiền ra cái cái trời ơi một triệu của em đây có chưa à, mày ra chưa em gào ba triệu bốc ra nha mẹ bốc cái đi gian <coughs> ôi giời làm gì mà nhất thông đi để đi ăn rồi đi ăn thật thế anh biết bốc ừ. đấy anh biết bốc đấy à anh biết bốc đấy đi hai triệu đi hai triệu đúng không em hai triệu nhau hai triệu vứt gọn bộ bài thêm uh, ờ, 2 triệu đi đấy món này hay ấy nhỉ thêm 2 triệu ờ, khóa được thêm 2 triệu mà hay đấy căng mà anh mới được phát 9 điểm thêm 2 triệu á thêm 1 triệu mấy triệu thêm một triệu thêm là anh phải vào 3 triệu đúng không? Anh 3 triệu mới dã man 3 triệu của anh em này à còn cho anh em 5 triệu nữa Ui. sợ may mà trời giúp ta rồi đấy đã rồi và 5 triệu là cái này là một này hai ba bốn năm sáu là bằng đúng không đúng không sáu là bằng rồi thêm 5 triệu đi, thêm 5 triệu đi em thêm 5 triệu á thì em vừa rồi là vào đi một triệu tổng em vào 10 triệu đúng rồi em một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bằng thế là mình phải lên năm đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín vẫn còn 5 triệu cho em sợ rồi một này hai này, ba này bốn này năm này cái này là bằng này à... tháo vòng làm gì à à trời lại phải tháo vàng rồi trước mất nhẫn thì hôm nay mất vòng đây cái dây này anh em xem một đôi dây này không phải vòng bàn ta thì trước là vòng tây à tây vòng phải hơn hai chục thôi để lại hai chục thì cứ qua cầm hai chục đi thì này đây, bao nhiêu đi cầm luôn không không mình cầm ông cứ để ở đây đánh cầm tôi chứ sao phải cầm anh đánh thêm lên thì ừ. em bỏ rồi anh bằng rồi cái này là 5 triệu anh bằng anh Ôi. thêm tất 15 triệu em thêm 15 triệu đúng không thầy sao em bỏ rồi bỏ đi liêng chạy ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ba số đúng cho 15 triệu ừ. em rồi. lên 15 triệu đúng không đúng rồi, anh. em theo anh xong em lên 15 triệu đúng không rồi, anh. chuẩn chưa chuẩn rồi rồi lật đi em đấy uh, ừ. Giời, ừ. quá điên vì em đúng rồi mình bỏ thiếu mình chuẩn thật vẫn bài alo ừ. chiều vẫn bài áp tức là tổng là em cầm của anh tổng là 40 nhá gì cơ à. đấy thì hôm nào lấy thì ừ. lấy ừ. chào tất cả anh em đang xem clip nhé thì cái video vừa các bạn cũng xem là mình dùng con máy đánh bài mình đã chơi liêm là mình giành chiến thắng là tuyệt đối thì như anh em cũng biết hay là những anh em biết rồi những anh em chưa biết thì mình có thể nói cái máy này nó là con iPhone X thì các bạn nhìn qua đây thì các bạn chỉ nghĩ nó là con máy bình thường không biết nó là cái máy đánh bài đấy các bạn nhìn nó ngụy trang rất là tuyệt đối nhưng mà con máy này thì nó có thể hỗ trợ cho anh em chơi liêng chơi ba cây chơi bài cào hay là chơi binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em đều chơi được hết chỉ cần bài bài là phải bài bên mình đấy và đeo cái tai nghe siêu nhỏ này vào trong lỗ tai đấy các bạn nhìn cái tai nghe nó chỉ bé như cái hạt đỗ thôi đấy anh em cho vào trong lỗ tai anh em đeo máy nó sẽ báo về tai nghe cho anh em để anh em biết và anh em dùng những cái bài của mình đây đấy bài anh em chơi mẫu bài nào mình cung cấp cho anh em mẫu bài đấy máy này thì các bạn vẫn lắp sim vào các bạn nghe gọi như một chiếc điện thoại bình thường anh em nhé đấy giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ chơi liêng để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó và mình bật loa ngoài lên để cho anh em nghe còn khi đi chơi mình sẽ tắt màn hình đi mình đeo tai nghe và máy nó báo về tai nghe cho mình đấy giờ mình bật đặt bài lên máy nó báo này đấy anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh anh em nhé đặt bài xong phát máy báo ngay này. đấy anh em thấy chưa báo bài rất là nhanh đặt bài phát máy nó báo ngay rất là ok độ chuẩn xác của nó rất là tuyệt đối anh em nhé đấy khi các bạn đặt bài này anh em nhìn này Đấy, cái bài này của mình chơi lâu rồi nên là mình đặt nó bắt nó hơi chậm Đấy, bài mới là đặt phát là nó phải báo ngay anh em nhé cái bài này của mình mình chơi lâu quá rồi nó bắt hơi chậm đấy anh em biết chưa đặt dọc ngang thì máy nó báo hết xa này gần này xa này đấy bài này thì đúng anh em chỉ chơi được tầm 3 đến 5 tiếng thôi anh em nhé thì anh em thay cái mã vạch đi thì nó báo rất là nhanh Đấy, đây là cái video nào mình cũng quay đi cho anh em thì nó cũ bài đi cái tay của mình nó bẩn nó mờ hai cái bên mã vạch này <coughs> đấy nên là nhiều anh em mua máy về anh em cứ bảo anh em làm sao cái máy nó đầu tiên nó báo nhanh thế mà gần cuối nó báo chậm nên vì anh em không thay bài cái mã vạch này nó bẩn hết thì nó chia đi nên là máy nó báo chậm nên là máy nào cũng thế đâu anh em chơi thì mình khuyên anh em chơi tầm 3 tiếng là anh em thay một bộ bài đi thì máy nó báo rất là nhanh đấy máy báo mình bỏ đi bảy đá anh em này mình làm con hay mình làm cá thì bài mình đều là bài lớn nhất anh em nhé 9 điểm anh em này Đấy, đây là mình đang chơi chế độ mình làm cái tí nữa mình sẽ tiếp cho các bạn chế độ mình làm con làm sao để bài mình là bài lớn nhất anh em này Đấy, đó mình bỏ đi một lá anh em này bài mình ba ba ok chưa anh em Đấy, rất là hiệu quả và cái độ tuyệt đối của nó rất là cao thì anh em đi chơi anh em vào sân chơi mà anh em đưa được bài vào thì mình khuyên anh em nên dùng cái máy đánh bài này hoặc là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài thì anh em cần cái sản phẩm nào anh em cứ alo mình tư vấn đấy máy bao bổ đi bốn ná này đây là mình làm con nhé anh em nhé chia từ nhà này bài mình vẫn là bài lớn anh em này đấy, bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất anh em thấy chưa rất là hiệu quả thì anh em đi chơi anh em vào sân chơi anh em chỉ cần đưa cái máy này vào nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối thì anh em nào cần cái sản phẩm gì anh em cứ alo cho mình Đấy, mình sẽ cắt tiếp cho anh em xem này mình làm con hay mình làm cá gì bài mình đều là bài lớn nhất anh em nhé máy mình bỏ đi ba lá này Đấy. bài mình ba hai ok cho anh em Đấy, rất là hiệu quả anh em nhé thì anh em nào cần cái sản phẩm này anh em có thể alo cho mình mình tư vấn hoặc là anh em có thể đến gặp mình trực tiếp còn anh em là ở xa hay là đang dịch dạc này anh em không đi được thì mình sẽ gửi bưu điện về cho anh em anh em sẽ tiếp hàng ok thì anh em mới lấy hàng đấy mình gửi hàng bưu điện về mình sẽ tiếp cho anh em ok thì anh em mới phải thanh toán và anh em lấy hàng và bỏ đi một đá mình chia luôn từ nhà này bài mình đây là bài lớn đấy, mình làm con hay mình làm cái gì bài mình đều bài lớn nhất đấy các bạn nhìn này vì sao cái bài thằng này nó lại lớn hơn vì nó thường cái lăng này cái mình đệm về nó đấy đúng là bài nó là bài này nó chỉ một điểm thôi nên là anh em đi chơi anh em phải hiểu cái phần mình làm con nếu mình bốc mình đệm lá về nhà người ta cái xác suất ăn mình nó bị giảm đi Đấy, đây này đúng là, là bỏ đi một lá chia từ mình mình là lớn nhưng mà thằng này nó là thằng chia từ thằng này đúng chưa anh em đấy nên là mình đệm một lá về đấy để bài lớn về mình thì nó thừa cái thằng ba này đấy nên là cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi đấy các bạn thấy chưa đúng là cây nó cây này nó hai điều đấy nhưng mà nó lại thừa cái ba vào bài mình vẫn là bài lớn anh em nhé cái xác suất ăn nó chỉ là 98 phần trăm thôi nó không được 100 phần trăm một này đấy đấy bài của thằng hai đấy các bạn thấy là lớn hơn mình này. đúng là nó chỉ được không điểm này thừa thằng bảy đấy nên là anh em đi chơi như vậy thì em phải hiểu cái phần đấy nhá 10 tiếng mình chỉ ăn được tầm 8 tiếng thôi còn 9 tiếng là nó sẽ bị này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 nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình những video mình mới ra anh em có thể xem được Đấy, chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video